Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Quay trở lại uh, series cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ trao đổi đến quý vị uh, liên quan đến cập nhật kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, uh, mã chứng khoán là Techcombank. Thì ở clip nội dung trước thì tôi đã cập nhật kết quả kinh doanh về PNG. Quý vị muốn tham gia uh, đánh giá xem xét cái cổ phiếu PNG thì hãy quay trở lại cái clip trước ở kênh của chúng tôi. À, nội dung cập nhật gồm những cái nét chính như sau. À, đầu tiên là về cái à, thu nhập lãi thuần, tức là cái thu nhập từ cái việc tăng trưởng tín dụng, ấy, việc cho vay, rồi việc đầu tư vào trái phiếu ấy, thì của Techcombank thì quý 4 năm 2021 thì có sự tăng trưởng 32,47%. Nếu tính cả năm thì nó đạt 26.699 tỷ, tăng 42,38%. À, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ thì trong quý 4 tăng 79,24% và cả năm thì tăng 41,05%. À, tổng thu nhập hoạt động thì tăng 29,15% trong quý 4 và cả năm là 35,42%. Cái chi phí hoạt động uh, là một cái điểm Ờ, khá là ấn tượng trong cái năm 2021 này khi cả năm tăng vào 24,6% thấp hơn rất nhiều so với việc tăng trưởng các cái hoạt động thu vào ở phía trên đúng không ạ và cái lợi nhuận thuần trước rủi dự phòng rủi ro tín dụng tăng với 40,69% chi phí dự, dự phòng rủi ro tín dụng tăng 2,05% khiến cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng 46,23% cái uh, ờ, ROA của doanh nghiệp này ROA của doanh nghiệp này thì à, tăng tới 0,6% lên 3,7% tức là cái ngân hàng có cái hiệu quả trên cái tài sản cao nhất Việt Nam ROAE là đạt 21,7% tức là lợi nhuận trên đồng vốn chủ sở hữu bình quân còn nếu tính uh, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu năm của Techcombank thì nó lên đến 25% cơ đúng không rồi Casa thì lần đầu tiên có một ngân hàng Việt Nam vượt 50% thì đó chính là Techcombank với 50,05% à, cao hơn rất nhiều so với năm 2020 và tỷ lệ nợ xấu thì có tăng 0,2% từ 0,5 năm 2020 lên 0,7% năm 2021. Tuy nhiên đây vẫn là một cái mức nợ xấu có thể nói là rất thấp, kiểm soát như vậy rất tốt. Thì đây là những cái nét chính về cái tình hình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 và cả năm 2021 ờ, là như vậy, rất tích cực. À, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng vấn đề. Đầu tiên là liên quan đến dịch vụ ngoài lãi tức là ngoài cái việc tín dụng thì đây nó đánh giá rất nhiều cho các cái ngân hàng hiện đại thì người ta đánh giá rất cao về vấn đề này thì cái thu nhập ngoài lãi này nếu mà cao thì nó cho thấy một ngân hàng khai thác rất tốt cái tập khách hàng của mình thứ hai nó cũng cho thấy được rằng à ngân hàng này có một cái sự kết nối và bán chéo các sản phẩm thường xuyên từ đó tạo nên cái sự trung thành của khách hàng đối với ngân hàng trong lâu dài thì ở đây uh, có cái phí IB IB tức là investment banking nó liên quan đến công ty chứng khoán Techcombank thì uh, nó đạt 3,6 ngàn tỷ đồng tăng 33% so với năm 2020 và nếu tính riêng quý 4 thì nó tăng tới 64% tức là cái hoạt động uh, liên quan đến chủ yếu là hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các cái doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nó tăng trưởng rất mạnh mẽ và đây là công ty chứng khoán Techcombank là công ty chứng khoán số 1 Việt Nam trong cái lĩnh vực này tiếp theo đó là thu nhập từ ban ca tức là bán bảo hiểm đấy ạ bán bảo hiểm là phần thứ hai phần đèn đấy ạ đó từ bán bảo hiểm uh, cho uh, các cái công ty bảo hiểm nhân thọ thì uh, quý năm 2021 tăng 88% so với 2020 do Techcombank đã đổi mới rất nhiều. Nó đã vươn lên số 2 trong hệ thống ngân hàng về bán bảo hiểm qua ngân hàng. À, nếu mà tính riêng quý 4 năm 2021 thì so với quý 4 2020 thì tăng tới 196%. Thì nó đang thể hiện rất tốt cái việc ngân hàng này thúc đẩy cái kênh bán bảo hiểm rất là khỏe thông qua việc ứng dụng công nghệ vào rất nhiều cho dù covid có xảy ra mà nó vẫn tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái đúng không ạ rồi tiếp theo là hoạt động thẻ. Thì uh, năm 2021 tăng 29% so với 2020 và quý 4 thì tăng 23%. Thì đây là cái mảng có tăng thấp nhất. Uh, vì sao lại vậy? Vì cơ bản cái mảng thẻ thì bây giờ người dân Việt Nam về cơ bản đã có tương đối đủ và thậm chí mỗi người có khá nhiều. Thế thành ra mảng này là tăng trưởng sẽ không được mạnh lắm. À, về mảng ngoại hối thì tăng 42% nhưng chiếm khá nhỏ đúng không ạ? Các cái mảng khác thì chiếm uh, tăng trưởng cũng khá tốt 49% trong quý 4 và 44% trong cả năm và tổng kết chung cái mảng dịch vụ đó là riêng quý 4 năm 2021 tăng 81% ở 2020 như tôi đã trao đổi phía trên chủ yếu đóng góp với cái mảng bán bảo hiểm và cái mảng IB rất mạnh IB đây là investment banking tức là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu đấy đó rồi là cả năm thì tăng 42% như vậy là có một cái mức tăng trưởng rất ấn tượng rất ấn tượng thì từ đó đánh giá cái dịch vụ ngoài lãi của Techcombank rất tốt à, tiếp theo à, đánh giá về cái nợ tái cơ cấu thì trước tiên là tôi định nghĩa nợ tái cơ cấu là cái gì tức là các cái khoản nợ trong cái thời gian Covid vừa rồi à, các cái doanh nghiệp các cái ờ, tổ chức vay gặp khá nhiều khó khăn do đó họ có thể là chậm trả và chưa trả được thì ngân hàng nhà nước đưa ra một cái chính sách là để bớt gánh nặng nợ xấu cho các ngân hàng bằng cách là à, cho phép cái ý trích trích ra làm nợ xấu chia cho nhiều quý nhiều năm mỗi năm một ít đúng không ạ để gánh giảm cái áp lực nào phải trích ghi nợ xấu luôn một cục vào một cái quý nào đó rất lớn thì cái tỷ lệ nợ tái cơ cấu trên tổng dư nợ của Techcombank như vậy đến quý 4 năm 2021 phải nói rất thấp còn có 0,5% mà thôi trên tổng dư nợ phải nói là một con số rất thấp đây là top 4 ngân hàng có cái nợ tái cơ cấu thấp nhất cùng với Vietcombank ờ, và một số ngân hàng khác và một số ngân hàng khác thì chúng ta có thể thấy quý 4 năm 2020 nó lên đến 7.900 tỷ đúng không? ạ và đến quý 4 2021 đâu đó còn có 1,9 nghìn tỷ 1,9 nghìn tỷ như vậy chúng ta không sợ rằng nợ xấu của Techcombank sẽ tăng mạnh sau khi hết cái thời gian mà ngân hàng nhà nước cho giãn tái cơ cấu đúng không ạ thì từ đó chúng ta có thể tự tin rằng nợ xấu năm 2022 của Techcombank sẽ tương đối thấp và an toàn. Từ đó cái hiệu quả kinh doanh, cái tăng trưởng của nó rất là bản chất và rất tốt. Tiếp theo về cái hiệu quả hoạt động thì uh, chi phí vốn của Techcombank đang ngày càng thấp và hiện nay là thấp nhất hệ thống. Tức là cái chi phí huy động huy động vào ấy của người dân vân vân thì trung bình của Techcombank chỉ có hơn 2,1% mà thôi. Quý vị hãy thử tưởng tượng cái lãi suất họ huy động bình quân có hơn 2,1% một chút thôi thấp nhất hệ thống ở Việt Nam à, để có được cái sự thấp như thế này thì một phần lớn nhờ đó là cái xu hướng giảm lãi ở Việt Nam thứ hai đó là nhờ cái việc CASA của Techcombank rất mạnh CASA ở đây chúng ta hiểu là tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn thì của Techcombank đã lên tới 50,5% tức là cứ hai đồng vốn huy động của Techcombank thì có tới một đồng là tiền người ta bỏ vào đó không kỳ hạn với lãi suất rất thấp có không phải mấy phần trăm một năm thôi từ đó làm cho cái giá vốn giảm rất thấp và khi giá vốn giảm thấp thì nó cũng tác động góp phần làm cho cái NIM tức là cái phần tranh giữa giá vốn huy động và cho vay ra của Techcombank tăng trưởng liên tục đúng không? nó tăng trưởng cùng với CASA tăng trưởng và nó tăng trưởng cùng với việc chi phí vốn giảm đó khiến cho NIM của nó rất cao cao thứ hai hệ thống chỉ sau VPBank nhưng mà nếu VPBank mà bóc cái FE credit tức là cái cho vay à, lãi suất cao rủi ro ấy thì NIM thấp hơn Techcombank thì đây là cái ngân hàng có cái NIM có thể nói là cao nhất Việt Nam hiện nay nó cho thấy rằng cho thấy rằng cái lợi thế cạnh tranh nó rất mạnh huy động được thấp hơn mà cho vay ra không hề thấp thậm chí cả làm cái ninh rất lớn đúng không ạ thì từ đó cho thấy cái hiệu quả hoạt động của Techcombank là rất cao à, chúng ta so sánh một chút về CASA thì có thể thấy trung bình ngành là đâu đó có 21 đến 22% phần trăm thôi nhưng Techcombank đã là 50,5% phần trăm còn về NIM thì uh, trung bình ngành có 30,6 3,7% phần trăm thôi nhưng mà Techcombank lên đến 5,6% phần trăm về tỷ lệ nợ xấu của Techcombank thì có 0,7% phần trăm trong khi hệ thống là 1,7% phần trăm tỷ lệ bao phủ nợ xấu tức là dự phòng nợ xấu trên cái tổng nợ xấu thì đạt 162,9% trong khi toàn hệ thống chỉ có hơn 100% thôi. Đó. Qua đó cho thấy rằng hiệu quả kinh doanh thì cao hơn nhưng rủi ro thì lại thấp hơn nhiều. Đúng không ạ? À, về dự à, về định giá của cái cổ phiếu này. Hiện nay thì định giá P của Techcombank đâu đó khoảng độ khi có kết quả kinh doanh quý 4 ra thì ở đây này chưa cập nhật thì PE nó khoảng độ 10 lần đúng không ạ rồi P, PB tức là P trên giá trên với cái vốn chủ sở hữu của mỗi cổ phiếu ấy trên giá trị sổ sách cổ phiếu ấy, thì nó đâu đó khoảng độ 1.95 lần đó thì đây là một cái mức đang ở trung bình của lịch sử thì dự phóng lợi nhuận cho 2022 thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế của Techcombank có thể đạt 22.500 tỷ đến 23.400 tỷ đồng. Tức là nó tăng trưởng từ 25% đến 30% một năm so với năm 2021. Thì tương ứng với PE forward cho năm 2022 là khoảng 7.5 lần và PB cho 2022 là khoảng 1.55 lần. Thì chúng tôi đánh giá đây là một cái mức định giá rất hấp dẫn đối với một cái ngân hàng đã vươn lên cái vị thế được khẳng định là số 1 ở Việt Nam số 1 ở Việt Nam trong rất nhiều các cái mảng thì trên đây là những cái trình bày trao đổi của tôi về cập nhật kết quả kinh doanh của cổ phiếu Techcombank thì chúc quý vị có được những cái thông tin hữu ích về cái cổ phiếu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái cổ phiếu tiếp theo.